xin giá biệt bạn lòng ơi trao trả mỗi người cười vì hai lối mộng hai hướng trông mình thương nhau chưa chót thì chẳng mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để trong nào với chiều mưa gió lâu ta dừng vui vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xứ làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đến xin giá biệt bạn lòng ơi trao trả mỗi người cười vì hai lối mộng hai hướng trông mình thương nhau chưa chắc thì chẳng mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để trong vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xứ làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đến từng bước trên phố nhỏ đau